tính đến bữa 30 thì tiến sẽ đi chơi về tới Việt Nam thì ờ, tầm ngày 31 tiến sẽ lên video lại đều đều cho anh em nhé đấy thì tiến vẫn sẽ lên video lên sẵn cho anh em hết này đấy thì anh em nếu mà có cần tham khảo những cái video cũng như trận đấu nào về các ờ, vòng loại Hugo hay là các trận giao hữu rất là hot thì anh em có thể ờ, vào hai kênh này để cho anh em tham khảo các mã kèo nhé thì uh, trong video lần này Tiến sẽ tiếp tục lên sẵn thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ với thằng Croatia thì trận đấu này thuộc bảng D vòng loại Euro nhé anh em đấy thì hiện tại à, anh em nhìn một cái bảng đấu trước đi thì có thể thấy này thằng Thổ như Kỳ vừa có trận giao quân với chiến thắng là 2-1 à, trận thắng 2-1 trước cái thằng Armenia đó và đứng đầu bảng D với 3 điểm có được còn có Cotia cũng đã vừa trải qua cái trận hòa một đều trước xứ Wales đầy đáng tiếc luôn em thì hình như ở trận này xứ Wales đã ghi bàn ở cái phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đấy thì à, cả hai đội đều chia đều với nhau đều có được một điểm và xếp thứ hai thứ ba tại bảng đấu này đấy và nhìn vào cái bảng đấu hiện tại thì anh em có thể thấy là chính Cotia là cái ứng cử viên cho cái ngôi đầu bảng tại cái bảng D này đó còn lại là Thổ Nhĩ Kỳ với cái thằng xứ Wales chính là hai cái ứng cử viên tiếp theo để cạnh tranh cái vị trí thứ hai cùng với thứ ba của cái bảng đấu này đấy thì à, trước tiên trước khi mà phân tích thêm về ha, hai cặp đấu này cũng như là là xem về cái phong độ của hai đội thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá đây thì à, anh em thấy không hiện tại là tiếng cho anh em coi là một cái trang đó trên cái tiếng anh em mà muốn chơi được trên cái trang như tiếng muốn chủ động được những mã kèo này thì anh em cứ liên hệ cho tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiếng thì à, nếu như mà anh em đã đạt đủ hai cái yêu cầu mà tiếng đưa ra thứ nhất là anh em có một cái à, số tài khoản ngân hàng đó một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đó anh em để anh em có thể chủ động tạo được một cái trang như tiếng anh em chơi này tiếng sẽ hướng dẫn cho anh em ok chưa thứ hai là anh em phải có một cái số vốn ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đó chứ anh em đừng có cầm vài trăm mà liên hệ với tiếng làm gì vài trăm thì chẳng giải quyết được gì hết đặc biệt là những mã kèo này anh em cầm vài trăm thì thì nó sẽ ờ, rất khó để ra vào những mã kèo này để cho anh em kiếm thêm lãi đúng không thà cầm một hai củ trở lên có số vốn tối thiểu là nhiêu đó đi anh e tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cũng như là đưa ra các cái mã kèo tỷ số này đó rồi kèo chấp rồi kèo gung cho anh em dần lại để cho anh em tránh cái việc thua tha thì nếu như mà anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm đó vào nhóm thì thì thì nhóm của Tiến thường xuyên gửi các mã kèo mà chuẩn trước cái giờ bóng lăn tầm 1 tiếng đồng hồ. Đó, lúc đó thì có những cái đội hình ra sân chính thức cũng như là có ờ, biết được ai ra sân với sơ đồ nào rồi có cầu thủ nào chấn thương rồi cầu thủ nào dự bị đó lúc đó thì những thông tin nó chính xác hơn thì những má kèo mà tiến đưa lên nhóm nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều so với cái việc mà trên youtube chỉ là những má kèo tham khảo mà thôi ok cho anh em đấy thì thật sự anh em đang thua tha sau bờ đặc biệt là những anh em đã đã thua tha cái mùa world cup vừa rồi ấy mà muốn gỡ gạt muốn đi cùng tiến ở chặng đường dài đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhá nếu như mà đã đạt đủ hai điều kiện nha anh em còn không thì anh em đừng có tìm đến tiếng làm gì đỡ mất thời gian nhau nhé ok thì quay lại với video này anh em có thể thấy là hiện tại cái thằng có Cotia được nhà cái đánh giá là đội cửa trên và chấp đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ với lần lượt cái mức chấp là 0.25 cùng với 0.5 cả chặn này đấy bên cạnh đó mã tài xỉu cả chặn này là 2.25 cùng với 2.5 thì uh, Hiện tại Tiến nhận định và phân tích anh em trận đấu này khá là sớm Như Tiến nói là Tiến à, bắt đầu từ ngày mai 27 là Tiến có một cuộc đi chơi à, với gia đình tầm 3 ngày Đó đến thứ ngày 31 Tiến mới có thể hoạt động trên kênh youtube lại Cho nên Tiến mới lên sẵn các video chủ yếu là cho anh em tham khảo Đó cho nên à, một phần cũng lên video sớm nên chưa có được những mã kèo chuẩn nha anh em Đấy anh em chỉ nhớ đây chỉ là tham khảo thôi nhá Còn nếu mà hợp mã anh em vào luôn Còn không thì cứ xin vào nhóm Tiến đi Đó Tiến sẽ giải quyết cho anh em vào lấy mã kèo chuẩn nhất Ok chưa thì với cái mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa lên cái sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nha đây à, trước tiên thì anh em hãy cùng tiến à, hãy cùng tiến xem qua về cái à, phong độ của cái đội chủ nhà thổ nhĩ kỳ đây anh em thì thằng thổ nhĩ kỳ này đã trước khi mà bước vào cái trận đấu à, elgo trận đấu đầu tiên thì thằng thổ nhĩ kỳ có phong độ khá tốt tại cái giải uefa nation cup đấy thì Thổ Nhĩ Kỳ nó có được uh, tổng cộng là 4 chiến thắng nè không bị thủng lưới luôn em đó 4-0 trước uh, Bắc uh, ờ, Ireland này rồi uh, thắng 6-0 trước Lithuania này rồi thắng uh, 2-0 trước Luxembourg này đó là lại là trận thắng 2-0 trước Lithuania lần ở lượt về nữa và ba điều trước Luxembourg và chỉ thua 1-2 trước cái thằng uh, Ireland thôi đó một cái phong độ phải nói rất là tốt luôn và trước khi trước khi xong cái giải đấu FA Nations lúc này thì thổ nhĩ kỳ nó đã chuẩn bị thêm hai cái trận giao hữu trước Cộng hòa Séc cũng như là Scotland và Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sắc đánh bại hai đội bóng này với tỷ số là 2-1 trong hai cái trận giao hữu ờ, mới đây. Đó. Thì uh, Thổ Nhĩ Kỳ bước vào cái vòng đấu Euro này với một cái uh, phải nói là cái phong độ rất là tốt nha anh em. Đó thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa ra quân ở trận đầu tiên và giành chiến thắng ngay trên sân khách trước uh, cái thằng Armenia với số là 2-1. Đó qua đó thì cũng đang giành được cái ngôi đầu bảng hiện tại trong cái bảng đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đấy thì ở trận đấu này Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm à, sẽ được thi đấu trên sân nhà nha anh em và sẽ tiếp đón đội khách là Costa Tia đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà rất là khủng của Thổ Nhĩ Kỳ này đó trên sân nhà ở ờ, năm trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó bất bại anh em với bốn chiến thắng và một trận hòa và thậm chí cái phong độ ghi bàn của Thổ Nhĩ Kỳ rất là xuất sắc luôn mà nó đó đó nó ghi được tổng cộng là chín nè à, 13 bàn thắng đấy một cái phong độ ờ, ghi bàn rất là tốt luôn nha anh em còn về đội khách thì sao đây về đội khách tiến sẽ cho anh em xem cái phong độ của thằng Cotia đó Cotia cũng có phong độ không hề thua kém cái thằng uh, chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ khi mà Cotia có được tổng cộng là 6 trận thắng cùng với đó là hai trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước đương kim vô địch uh, World Cup vừa rồi là Argentina mà thôi đó sau chín lượt trận thi đấu trên mọi đấu trường thì những trận thắng của Cotia đều trước những cái câu lạc bộ khá là mạnh nè như là trận thắng uh, 3-1 trước Áo nè anh em rồi 1-0 trước Ả cập Xê Út rồi 4-1 trước Canada này đó rồi à, chặn hòa thì hòa với ma gốc không đều cũng là hòa với bỉ không đều này đó rồi à, hòa với thằng nhật bản à, một đều nhưng đã thắng trong cái loạt sút luân lưu đó và giúp cái trận thắng này cũng đã giúp cho cái thằng Cotia bước vào cái trận à, à, vòng 18 khi đối đầu với brazil và thằng Cotia này cũng đã xuất sắc đánh bại được brazil trên chấm penalty đó ở trận đấu này thì hai đội đã hòa nhau nha anh em và dẫn đến chấm penalty và Cotia cũng đã hạ brazil ngay tại cái vòng 18 của World Cup đó nhưng nhưng khi bước vào cái vòng ờ, bán kết bước vào cái vòng bán kết thì Cotia đã phải chịu thất bại trước Argentina với tỷ số 3-0 đấy à, và trên trên cái thương viện mà mà tranh cái vị trí top 3 cái huy chương đồng tại cái giải uh, World Cup vừa rồi thì Cotia đã xuất sắc đánh bại được Maroc với tỷ số 2-1 và về đích ở vị trí thứ ba trong cái mùa World Cup vừa rồi đó một cái thành tích phải nói là rất là tốt của hàng uh, Cotia luôn thì ở trận giao quân mới đây ở trận giao quân mới đây thì có Costa được thi đấu trên sân nhà đã bị xứ Wales cầm hòa đáng tiếc với tỷ số một đều đây tiến cho anh em xem lại trận đấu này <coughs> à, thì tiến cũng đang bị hơi hơi bệnh có bệnh trong người anh em nên nói chuyện hơi bị càng với lại hơi ho anh em thông cảm cho tiến nhá đấy thì anh em xem này thằng có tia trong trận này mở tỷ số rất là sớm luôn đó nhưng mà đáng tiếc cho có tia là đến 90 cộng ba phút bù giờ cuối cùng thì uh, à, thì uh, ờ, Cotia đã bị một cầu thủ bên xứ Wales gỡ hòa rất là đáng tiếc luôn em đó và đành ngậm ngùi chỉ giành được một điểm ở trận ra quân của Cotia mà thôi đấy thì một cái phong độ cũng khá là tốt nha anh em nhưng mà hơi đen ở trận đấu này thôi đó anh em xem qua cái phong độ cái cái thành tích mà kiểm soát bóng này Costa kiểm soát đến 67% so với 33% của xứ Wales đó và tung ra đến 19 cú dứt điểm trong đó có 8 pha dứt điểm gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương này so với xứ queo chỉ tung ra được bốn cú sút mà thôi đấy thì anh em xem qua về cái thủ môn thủ môn của đội bạn thủ môn của xứ queo ở trận đấu này phải nó bắt rất là hay luôn đó thằng Danny Watt này đó có số điểm cao nhất trong toàn đội nè 7.9 đấy thì nhờ có thủ môn này mới uh, cứu vớt được một cái trận thua trông thấy cho xứ Wales đó thậm chí là cái Danny Watt là cầu thủ mà được cho là xuất sắc nhất cái trận đấu này đấy thì quay lại với uh, uh, cái phong độ của uh, thằng Cotia thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân khách của Cotia thì Cotia có phong độ sân khách là khá là tốt anh em với 3 chiến thắng một hòa và chỉ phải nhận một thất bại trước uh, đương kim vô địch uh, World Cup Argentina với số 3-0 đó ba năm trận làm khách gần nhất nha anh em và đặc biệt là có đến uh, ờ, uh, Cotia đã giữ sạch lưới được hai uh, trận nè và ghi được đến uh, 5 bàn thắng trong 4 trận vừa qua một cái thông số cũng khá là tốt dành cho đội tuyển này đấy và trong lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là hai đội bóng này thường là bắt phân thắng bại với nhau đó bắt phân thắng bại với nhau ở ba trận đụng độ nhau gần nhất đó thì vào năm 2016 2017 tại World Cup thì ở lượt đi có ta đã hòa với Thổ Nhĩ Kỳ một điều. Đấy, nhưng mà tại cái trận lượt về thì Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sắc đánh bại được Cotia với tỷ số là 1-0 ở ngay trên sân nhà của mình. Và lần gặp mà gần đấy nhất là vào năm 2020 ờ, vào tháng 11 ở trận đấu giao hữu nha anh em thì hai đội đã bắt bắt thân thắng bại với nhau đó bắt phân thắng bại với nhau với tỷ số 3 đều trên sân nhà của thổ nhĩ kỳ thì hai đội này thấy mình thấy là là hiện tại khá là đồng đều nhau đó không có chênh lệch nhau cho lắm về cái lịch sử đối đầu cũng như là cái phong độ và cái thành tích của hai đội hiện tại luôn nha anh em đấy vậy cho nên với cái mã kèo mà nhà cái cho hiện tại thì tiến lại kết cái thằng thổ nhĩ kỳ nhiều hơn đấy tiến lại kết thằng thổ nhĩ kỳ nhiều hơn vậy cho nên Tiến sẽ cho anh em cái mã kèo ở trận đấu này Đó chính là mã kèo ờ, Thổ Nhĩ Kỳ được chấp 0.25 ờ, cả trận Đấy Thì đây chỉ là những cái mã kèo mà Tiến dự đoán uh, cho anh em chủ yếu để anh em tham khảo thôi nhá. Vì hiện tại chưa có được cái đội hình ra sân chính thức Cũng như là chưa biết được là cả hai đội sẽ có ai chấn thương chơi với sơ đồ nào Đấy Cho nên là những mã kèo này là không chắc chắn nha anh em à, những anh em nào mà muốn lấy kèo chắc hơn đó muốn có tỷ thắng cao hơn thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến nếu như anh em đã có được một số vốn là một hai củ trở lên và có một cái tài khoản ngân hàng đó để có thể chơi cùng tiến, để có thể tự chủ động uh, cầm một cái trang ra vào những mắc kèo như tiến hiện tại này đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang nên anh em yên tâm nhé thì anh em cần vào bờ cần gỡ gạt đặc biệt là đang thu tha mùa world cấp vừa rồi đấy thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua hai cái nền tảng này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ cùng nhau đồng hành ở những trận đấu phía trước nhé đấy thì uh, hiện tại anh em nhớ lại đây chỉ là mã kèo á, là là tham khảo thôi nhá anh em hợp mã thì anh em vào luôn còn không thì có thể đánh ngược lại với tiếng cũng được đấy và đặc biệt đặc biệt là những uh, cái trận đấu này sẽ tiến sẽ có một mã kèo rất là hot cho anh em đó chính là mã kèo gung cũng như là mã kèo thẻ giữa trận hai cái mã kèo đó là tiến sâu rất là kỹ với trận đấu này đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn đi tiến mới gửi lên nhóm cho anh em chơi nhé nên hiện tại thì uh, anh em nào mà cần những mã kèo đó cũng như uh, muốn đi với tiến xa hơn thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhé tiến sẽ đưa anh em vào nhóm ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh ờ, tiến bóng đá nha à, ờ, và tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư